tôi đây chịu người con yêu nước phấn đấu chung lòng quyết học tập mưu sinh vất vả gian lao nhưng đậm nghĩa nặng tình dân tộc ta cùng chung tay đoàn kết việt nam tôi đây non sông hình chữ e du khách ngàn xa thôn quê đến thị thành sự thật quê hương đâu như nhiều người làm tương và giờ đây nơi đảo xa biển sông đêm vừng vương dòng mây tự nhiên mà phải số toàn dân ta chung xứ dòng máu lạc hồng dòng máu lạc hồng là người Việt Nam hãy nhìn vào sự thật độc lập ấm no nào phải giấc chiêm bao ngàn sâu vẫn thế mãi hiên ngang Việt Nam người xa trình thế kỷ kinh tế tăng đều ruộng lúa tươi xanh những tượng đài vinh dấu cha anh đánh giặc ngoài xâm cho ngày nay ta được sống và giờ đây nơi đảo xa biển sông. dòng máu lạc hồng dòng máu lạc hồng từ hào làm sao một đất nước bình yên an sinh giáo dục mọi thứ nào tự nhiên mà phải số toàn dân ta chung xưa ngọc làm ấm no nào phải giấc chiêm bao ngàn sâu vẫn thế mãi hiên ngang việt nam người xa dòng